dù đầu tuần, do vướng phải tác động của tỷ kiên, bản mệnh dễ vướng phải tranh chấp với đồng nghiệp nhưng sau đó, bạn có thể vượt trên dư luận và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thiên ấn và chính quan cho thấy bạn có dấu hiệu được cất nhắc. Cuối tuần, người đã chăm chỉ làm lụng, cống hiến suốt thời gian qua có thể nhận được kết quả xứng đáng. Chính tài xuất hiện vào thời điểm này chính là một dấu hiệu khẳng định. Ngoài ra,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 Trong chuyện tình cảm, theo Tử Vi, đôi lứa dễ xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ trong suốt khoảng thời gian đầu tuần vì những ý kiến mâu thuẫn, trái ngược với nhau. Song đến gần cuối tuần, hai người dần biết cách đặt mình vào vị trí của đối phương, khiến khúc mắc được tháo gỡ từ từ. 2. Tử Vi tuổi Sửu. Người tuổi Sửu theo đuổi con đường công danh sự nghiệp có một tuần khá tệ. Bạn mắc phải hết vấn đề này đến vấn đề khác, không chỉ ở riêng một thời điểm nào mà kéo dài suốt cả một tuần, Thiên quan và thương quan cho thấy bạn dễ gặp mâu thuẫn với cấp trên. Kiếp tài và tỷ kiến cho thấy bạn cũng chẳng hề hòa hợp với đồng nghiệp. Chính tài lại cho thấy người làm đầu tư, kinh doanh phát triển khá tốt trong thời điểm đầu tuần. Bạn có thể tìm được một mối làm ăn nào đó khá đáng thử sức. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội để làm giàu cho chính bản thân cũng như gia đình mình. Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu lên xuống khá thất thường,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 Cùng với đó, bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này. Tình hình tài chính của người tuổi dần không có nhiều biến động vào thời điểm này. Dù bạn không tìm được mối đầu tư có lợi và cũng không được thưởng nóng nhưng ít nhất, bạn có thể bảo vệ được thành quả lao động trước giờ của mình. Tình cảm của người tuổi dần gặp nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. Dù khoảng giữa tuần, bạn có thể nhận được sự quan tâm, chăm sóc của người khác đấy, nhưng điều ấy không đủ để xua đi tâm trạng u ám của bạn. Nếu còn độc thân, bạn chưa sẵn sàng mở lòng cho ai. Nếu đã có đôi có cặp, hai người khắc khẩu nhiều hơn là hòa hợp. 4. Tử vi tuổi mão Tình hình tài chính của người tuổi mão có chút ít khởi sắc vào thời điểm đầu tuần do có thực thần chiếu mệnh. Những người làm ăn, kinh doanh có thể nhận được một khoản lãi lời nhờ những mối đầu tư trước đó. Đầu tuần bạn vướng phải nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp. Kiếp tài và tỷ kiên cho thấy mâu thuẫn nổ ra phần lớn là do thói kiêu ngạo, cứng đầu, không chịu thua của bản mệnh.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 có thể khoảng thời gian đầu tuần, bạn vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhưng dần về cuối tuần thì có nhiều rắc rối ập tới. Thương quan và tỷ kiên cho thấy rắc rối có thể đến từ cấp trên hoặc đồng nghiệp của bạn. Đối với người làm ăn thì tuần này quả là thời điểm hốt vàng hốt bạc của bạn. Bạn có thể tìm được những khách hàng hoặc đối tác có triển vọng, hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích không chỉ ở hiện tại mà còn ở cả tương lai. Thậm chí có một số người còn nhận được một khoản tiền ngoài ý muốn nhờ dựa vào vận may của mình. Chuyện tình cảm của người tuổi thìn không phải không có trục trặc, nhưng trên cơ bản vẫn đang có xu hướng phát triển đi lên. Bạn và người ấy có thể cùng nhau khắc phục những vấn đề đang tồn tại trước mắt, nhờ thế mà đôi bên ngày một thấu hiểu và quý trọng nhau nhiều hơn. 6. Tử vi tuổi tỵ Chuyện tình cảm của người tuổi tỵ tiến triển khá tốt vào thời điểm đầu tuần, khi lứa đôi cùng có chung những quan điểm và mục đích sống. Bạn và người ấy có thể cùng nhau vượt qua quãng thời gian đẹp đẽ và lãng mạn,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 Bạn có thể là người kiên cường và là người tài giỏi nhưng bạn lại hành xử quá nóng vội hoặc quá đơn độc, mà sức một người thì khó có thể hoàn thành được mọi việc dễ dàng. Đến cuối tuần, có thể công sức của bạn sẽ được công nhận. Tình hình tài chính của bản mệnh khá ổn định, cho dù bạn là người làm công ăn lương hay người làm trong lĩnh vực đầu tư. Chính tài và thực thần cho thấy bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. 7. Tử vi tuổi ngọ một vài cơ hội làm ăn sẽ đến với người tuổi ngọ vào thời điểm đầu tuần và giữa tuần. Tuy nhiên, bạn cần phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội nếu muốn cải thiện tình hình tài chính của mình. Còn nếu bạn tự ti hay do dự thì thời cơ sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Thương quan và kiếp tài cho thấy khoảng thời gian đầu và giữa tuần là thời điểm khá thử thách đối với người làm công ăn lương. Đừng để những khó khăn trong công việc hạ gục bạn. Bạn cần mạnh mẽ tiến lên thì mới mong được nhận thành quả xứng đáng với công sức của mình.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 8. Tử vi tuổi mùi Chuyện tình cảm của người tuổi mùi càng đến cuối tuần lại càng có những dấu hiệu tích cực. Người đã có đôi có cặp có thể nhân cơ hội này để hâm nóng tình cảm của đôi bên. Cho dù hai người đã ở bên nhau từ lâu hay mới đến với nhau thì việc cùng tạo thêm những kỷ niệm đẹp chẳng bao giờ là thừa thãi. Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng. Bạn còn là con giáp giỏi ăn nói nữa.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 tình hình tài chính của bản mệnh lại có nhiều dấu hiệu tích cực. Cát tinh thiên tài và thực thần chiếu mệnh cho thấy nếu bạn là người làm ăn hoặc làm nghề tự do thì bạn có thể thu về được một khoản kha khá trong tuần này. Một số người còn được thừa hưởng khoản thừa kế do người đi trước để lại. 9. Tử vi tuổi thân Sự nghiệp của người tuổi thân có hung có cát, vì vậy mà bạn không nên chủ quan khi làm bất cứ một việc gì. Có thể sự thuận lợi đến vào đầu tuần sẽ khiến bạn cảm thấy lơ là vì cho rằng mọi việc quá thuận lợi.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 Người làm công ăn lương có thể nhận một khoản thưởng nóng, trong khi đó thì người làm kinh tế được nhận tiền lãi từ những khoản đầu tư trước đó. Bạn nên lấy đây là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa. Chuyện tình cảm của bản mệnh vướng phải nhiều rắc rối trong tuần này. Hai người có thể cãi cọ vì những vấn đề rất nhỏ nhặt trong cuộc sống. Có thể áp lực công việc khiến bạn trở nên nóng nảy và chút giận vào người ấy. Song nếu đã nhận ra lỗi lầm của mình thì bạn nên thành khẩn xin lỗi chứ chớ nên cố tình làm ngơ. 10. Tử vi tuổi dậu Sự nghiệp của người tuổi dậu khá lên bổng xuống trầm. Thiên ấn và chính quan cho thấy bản mệnh có thể thể hiện được điểm mạnh của mình trong các vấn đề chuyên môn. Bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và có cơ hội thăng tiến nhanh chóng. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà bạn phải chịu sự ghen ghét của kẻ tiểu nhân. Thiên quan và thương quan cảnh báo bản mệnh hãy cẩn thận với kẻ tiếp cận mình, cho dù đó là người có vị thế cao hay thấp hơn bạn. Có thể kẻ này đang tìm cách ngáng chờ sự phát triển của bạn đấy.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 song cũng có một số người quá dễ dãi, vội vàng đưa ra quyết định đến với một ai đó và kết cục là phải chịu tổn thương. 11. Tử vi tuổi Tuất Người tuổi Tuất trải qua những ngày đầu tuần khá yên bình, nhưng đến cuối tuần thì nhiều rắc rối có thể xảy đến liên tiếp khiến bạn phải đau đầu tìm cách ứng phó. Nếu một mình bạn không thể giải quyết xuể tất cả mọi việc thì bạn có thể nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, chắc hẳn ai cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn thôi.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 bạn đã dần mở lòng hơn và cho những người thật lòng với mình cơ hội để tiếp cận. Nếu vừa lòng với ai, bạn cũng không cần thiết phải suy tính quá nhiều, hãy để trái tim của mình lên tiếng, chắc hẳn bạn sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn thôi. 12. Tử vi tuổi hợi Tuần này sự nghiệp của người tuổi hợi trên cơ bản là tốt vào tuần mới này. Bạn tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, đồng thời nhận được sự tin tưởng của cấp trên và lãnh đạo. Tuy nhiên bạn không nên quá kiêu ngạo mà vô tình đắc tội người khác trong vô thức,